À, xin à, kính chào anh em ờ, trong ngành nhôm kính. À, hôm nay thì à, chúng tôi công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam đang à, có mặt tại à, nhà anh Luyến à, thuộc à, huyện Châu Đức, tỉnh à, Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay à, chúng tôi có ghé thăm anh để à, xem máy móc và mọi thứ hoạt động của cơ sở nhà anh. À, anh đã đặt một dàn máy à, cửa nhôm tại à, công ty Factor. À, và trên màn hình của anh em thì à, đây chính là sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Factor 88. À, và À, với những cái à, sản phẩm à, thương hiệu FASTER của chúng tôi thì thường là mang à, màu xanh ngọc lục bảo nhưng mà đây là do cái yêu cầu của anh thì chúng tôi có sử dụng cái màu sắc theo cái yêu cầu của anh. Thì sản phẩm này được thiết kế gồm hai hai đầu máy, mỗi đầu máy là motor công suất 3 kW, sử dụng motor vuông công nghệ Italia với hệ thống bít tông đúc liền khối cao cấp của thương hiệu FASTER và bệ đỡ đầu máy được thiết kế gồm hai cái tấm thép ở hai đầu máy trước sau. Đấy, sản phẩm cao cấp với à, hệ thống điện là được sử dụng bằng à, hãng điện DLC Đấy, của Nhật rất chi là cao cấp và đây là à, xưởng của anh thì hiện tại ở đây là anh không sử dụng điện ba pha thì chúng tôi có thể có chuyển đổi điện à, dùng biến tần chuyển đổi điện một pha xuống cho anh thì à, đây chính là cái cơ sở của anh Luyến anh đã đi vào hoạt động được à, gần một tháng máy móc của anh thì gồm có máy cắt nhôm hai đầu Master 88 đấy sản phẩm cao cấp và một à, sản phẩm máy à, đột dập 13 dao đa chức năng à, cho hệ nhôm à, Sinfa 55 và hệ nhôm vắt cạnh thì à, sản phẩm này anh đã à, chế thêm một cái chân di chuyển rất là thuận tiện và nhìn rất là đẹp mắt ngoài ra có thêm một à, bình hơi 200 lít Đấy, đây là màu à, độc, độc quyền của của anh Luyến với sản phẩm của Factor máy thì uh, sử dụng một tháng nhưng vẫn giống như uh, anh uh, sử dụng rất, còn rất là mới đấy và sau đây thì uh, chúng ta sẽ cùng uh, xin ý kiến uh, của anh Luyến uh, sau một cái thời gian sử dụng thì uh, anh có cái cảm nhận như thế nào về sản phẩm thì uh, sau đây đấy, chúng ta sẽ cùng uh, gặp gỡ với anh Luyến để chúng ta cùng xin ý kiến của anh và tôi đang có mặt tại cái xưởng máy nhôm Ờ, tại ờ, ờ, Châu Đức và điểm Tàu tại xưởng nhà anh Nguyên thì với một thời gian sử dụng sản phẩm máy của công ty Factor thì chúng ta sẽ cùng vào xin ý kiến và xem đóng góp ý kiến của anh như thế nào với một thời gian sử dụng về cái sản phẩm của máy nhôm Factor xin mời anh em đầu tiên là anh nhé rồi đầu tiên thì đầu tiên thì phát tâm thì à, à, cũng thời gian à, khoảng một tháng để sử dụng với sản phẩm của em thì anh có cảm nhận về chất lượng như là cái dịch vụ của em đối với khách hàng như thế nào thì xin mời anh cho ý kiến để có thể chất lượng tốt và điều điều quan trọng là tự ta quy định thì tôi nghĩ à, tôi nói ít chất lượng được nhiều như vậy thôi là có chúc à, công ty à, này mạnh đạt như những gì tôi mong muốn là có cảm ơn rất thành cảm ơn anh và thì chúc anh và gia đình sức khỏe công việc thì sẽ phát triển lớn mạnh hơn rất là nhiều nữa thì tất cả anh em trong tại tỉnh huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu chúng ta có nhu cầu làm cửa nhôm kính thì hãy đến với xưởng nhôm của anh Trần Uyên tại huyện Châu Đức và điện Vũng Tàu để chúng ta làm ra được những cái ờ, ờ, những thành phẩm cửa cho những cái ngôi nhà của mình được đẹp nhất Đấy, thì ờ, cuối cùng xin cảm ơn tất cả anh em và xin cảm ơn